Đinh Gia Thần lại là thiên tử xin chào người dân của ta Na Đinh Gia Thần lại là thiên tử quay đường lít à, à Dân phòng đệ phủ thăng ba Nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, rồi ủng hộ kênh để à, Giúp cho Đinh Gia Thần lại thiên tử sớm nhận quà khen ADP1 của Đinh Gia Thần lại là thiên tử xin hòa bình đường lít này hiên Anh nay, anh à, nay dân phòng đệ phủ phần 3 à, Thăng 3 đây chân phòng điều phủ thằng ba không biết có phá đảo không à, Vì, à ờ, không biết à, à, chơi con game này có nộp tiền không mình cũng không biết à. hy vọng nhớ like chứ sao không hỏi đến giá phòng này tiến tới nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhớ khẩu lên tương đối hiền ai là phải một của tin nhé thầu lên xin lỗi xin lỗi bình luận nó địa hiền mọi người dân thấy tin nhé thầu lệ tin tưởng ra mọi nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nghe phòng này thiên tử nay đến giờ thọ lại để thiên tử ra đúng nít là dân phòng địa phủ à, thăng ờ, ba nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nghe thọ lại thiên tử nếu như như thần đó tên của như thần của ngài thiên đạo biết thì ngài thiên đạo sẽ nhận phạt lại thiên đạo ngài thiên đạo nhận lúc qua lúc chứ từng nói như thần đó tên cũng không có muộn nhưng ngài thiên đạo chính thức là đinh gia phật thiên đạo thiên giới thế chuyện đó ngài thiên đạo sẽ nhận phạt mang tên thiên đạo nghe suốt đời là thiên đạo nghe từng đạo tên nghe từ đi thiên đạo ngàn không tin nhớ lên chứ sao họ đến gia thọ thiên đạo yên ai là fan mộ của Ninja Phật Lê Thiên Tử xin ở bình luận là điền vô hội linh với thọ lên thiên tử lúc sơ mơ với sen chính là ta tôn ngọc phong chính là ta gia cá lượng chính là ta lúc ôm chính là ta lúc sông bá chính là ta gia lâm chính là ta chuyển thân thánh nhân chính là ta nên giá thọ lệ thiên đạo thiên đạo hoàng đó thường đây ta lớn nhất của ngọc hoàng thường lát chế đầu hoàng như là chỉ sẻ mọi tên giá thọ lệ thiên đạo hù đúng ừ, rồi à, Hải gọi số điện thoại kia à, à, tên nhớ like chia sẻ ủng hộ linh nhớ thọ lên điện tử là chơi con game ờ, trong phòng địa phủ ờ, thăng ba rồi không biết có phá đảo được con game trong phòng địa phủ này không cùng mình có biết nữa không biết nữa có nộp ờ, tiền vô trong con game này không mình có biết nữa nhớ lại chứ sao mà đến giá thoại đỡ hội hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp nhân dân quốc tuần sau nhớ like chia sẻ ủng hộ tin giới hội lên tin tử bye bye người